Đang xin ờ, chào bạn. Sau này đang uh, ờ, xin giới thiệu các bạn cần ờ, câu Power King cần ba khúc các bạn nhé. Đang vừa dựng xong. Đang đợi làm bát nữa là xong. Hoàn thiện. Các bạn. Đang quay phần tổng thể các bạn xem ba khúc đây ờ, đốt một đây bạn đốt gốc vậy chưa vào keo các bạn nhé chưa vào keo nó đẹp này lên cần nó đẹp này 425 các bạn nhé Power King hãng Asino sản xuất ờ, Asino này ờ, công nghệ sản xuất giống của Shimano các bạn nhé vào chai chống dập các bạn Đây, ờ, đốt ờ, thứ hai từ gốc lên và đây là quen ờ, đề ba chưa vào keo độ sắc sảo rất nét phối màu đẹp vàng đen chỉ màu vàng đen các bạn quá hợp lý các bạn à, Đấy, quen Fuji đấy các bạn nhé Đấy đây là đốt ngọn này các bạn đốt ngọn à, đốt ngọn này đây cũng à, quen Fuji Đấy, Fuji bạn chỉ à, đều chưa vào keo đang đợi bác kia bác gửi cái thông số để vào bát nữa là vào keo cả tổng thể luôn cho em nó lên đường rảnh ngồi à, quay qua review cho các bạn xem khá là đẹp đang sẽ à, cân à, trọng lượng và đo đường kính ngọn cho các bạn này đây là kính ngọn này các bạn nhé lại tí đã vali rưỡi các bạn cái con vali rưỡi cần các bạn ơi trọng lượng cần trọng lượng là này là thiếu bát đấy các bạn bát thì mấy gam không đáng kể năm trăm à, chín ba gam khoảng 600 gram đấy các bạn rồi nhé này à, uh, 600 gram tính cả bát với keo kết vào tầm 600 à, gram đấy. Đấy, vừa rồi à, Hải Đăng Phát Sinh đã giới thiệu các bạn cần Power King chiều dài 4m25 độ cứng BX Đấy. quen bát Fuji Hải Đăng ờ, Fishing chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing